đây là ngoại thất của bếp này Bếp này được xuất xưởng vào tháng 4 năm 2016 Đây là bếp nướng Tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là khóa ga khi tắt lửa Tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng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 có sẽ có khối bụi rất là bất tiện đây, đã khóa này bên trái đã khóa bên phải khóa sau cái chế độ nước cạn nồi công tác còn ở vị trí mở này và tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi